tú tôi chết tha thường thủy thúy tôi thường thúy từ thuở tuổi tám tuổi tướng thúy thật to tôi thì tí bèo tôi thừa tôm cắt thấy thúy tướng to tôi thật thích thúy thúy tựa tài tử thúy tựa tiên trên trời Thúy thích tập tạ Thúy thích thể thao Thúy thích thưởng thức Thơ tình tôi chào Tôi thì tiền tặng Thúy thì thích tiêu tiền Tôi thích hiểu thuyết Thúy thích chữ tình Tôi thích tam tạng Thúy thích tề thiên Tôi thích trăng tròn Hà có trăng tàn Tôi thì tưng tưng thật tình Thường Thúy Thiếu Thúy tin tôi thật tình hề tái với tôn sở thí từ tận trái tim thúy chào trên trời tôi chào theo thúy thúy từ từ thì tôi trở thành thầy thầm đồ à là tình thúy tôi tỏ tình thúy thương tôi dạ. thiệt chỉ à, tham tình tầm tóc tiến tới thúy tiếp thì tôi từ từ tôi thỏ tay tôi thỏ thúy thú con thả con tối từ từ Cứ thả thay thế thương thương Tôi thọt Mày thọt Tôi thọt Tôi xin phép thì tát tay tôi tới tấp tôi sẽ đặt thân tôi thế thì tình tôi trở thành tan tình thế thì tình tôi trở thành